Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021, tức ngày 11 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày canh ngọ, tháng quý tỵ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh ngọ, hôm nay là nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần. Con giáp xung tháng quý tỵ là đinh hợi, ất hợi, đinh mão. 1. Tử vi tuổi tý, thứ bảy này, cục diện tý ngọ tương xung có thể ảnh hưởng đến các mối quan xã giao của người tuổi Tý trong ngày hôm nay. Bản mệnh không giữ được bình tĩnh mà tức giận nóng nảy khiến bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thương quan chiếu mệnh, mọi việc khó có thể thuận lợi như mong muốn của bạn. Cũng bởi sự nóng giận mà bạn có thể mất đi một cơ hội thể hiện năng lực của bản thân đó. Bạn hãy xem xét và điều chỉnh lại thái độ của mình nếu muốn đạt được mục tiêu của cá nhân bạn nhé. Thủy khắc hỏa, có vẻ như hôm nay mọi thứ đều muốn nổi loạn, lên với bạn, Điển hình là sự bùng nổ của nửa kia, may mắn là bản mệnh có thể dễ dàng áp chế người ấy theo cách riêng của mình. Nhờ thế mà những hiểu lầm giữa hai người mới nhanh chóng được hóa giải như vậy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, sửu. Hai. Tử vi tuổi sửu. Người tuổi sửu có thể sẽ phải đối mặt với một vài biến cố trong ngày sửu ngọ tương hại này, Dường như kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang sốt sáng tìm cho ra điểm yếu của bạn, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi là đủ để có thể dìm bạn xuống tận cùng rồi. Nếu không muốn bị tước đoạt những thành quả từ nỗ lực suốt thời gian thì con giáp này nên xem xét tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng bước xử lý công việc. Cũng biết tâm tính của chính ấn chẳng ham danh lợi, chỉ mong được yên ổn làm ăn thôi, nhưng cũng không thể vì thế mà có thể dễ dàng để mọi cố gắng của bạn tan thành mây khói như thế được đâu. Ngũ hành hỏa thổ tương sinh báo hiệu con giáp tuổi Sửu sẽ nhận được tin vui tình cảm trong ngày thứ bốn này. Nếu còn độc thân bạn sẽ có cơ hội được giới thiệu làm quen với nhiều người mới, có thể một trong số họ chính là một nửa bạn đang tìm kiếm bấy lâu đó. Đã đến lúc mở cửa trái tim và đón nhận tình yêu đến với mình rồi. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tỵ. 3. Tử vi tuổi Dần Tử vi hôm nay cho thấy mọi việc vào tay con giáp tuổi dần trong ngày dần ngọ bán hợp như hôm nay sẽ đều được giải quyết một cách dễ dàng. Bạn được bạn bè đồng nghiệp nề phục, cấp trên để mắt đến, cơ hội thăng quan tiến chức chắc chắn sẽ sớm đến với bạn thôi. Thiên tài trợ mệnh, tuổi dần còn nhận được tin vui tài lộc bất ngờ nữa. Có thể là một khoản tiền có được từ công việc phụ mà bạn đang đảm nhiệm thêm trong thời gian gần đây hoặc một cơ hội trúng thưởng nào đó. Quả đúng là thần may mắn đã đến bên người tuổi dần khi chuyện tình cảm của con giáp này cũng hài hòa không kém. Mộc sinh hòa, bạn và nửa kia của mình thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Cùng nhau chia sẻ những buồn vui mỗi ngày, nhờ thế mà khoảng cách giữa hai bạn càng gần nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, Hôm nay cục diện Mão Ngọ tương pha sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của con giáp tuổi Mão. Ban đầu chỉ là những bất đồng ý kiến nho nhỏ, tuy nhiên dần dần chúng trở thành những xung đột lớn hơn khiến cho tiến độ công việc ngày một trì trệ. May mắn là có các thần chính tài ở bên nên bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tuy không có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhưng để duy trì được nguồn thu chính ổn định vững vàng như thế trong thời gian này cũng là rất tốt rồi. Ngũ hành mộc hỏa tương sinh thúc đẩy mối quan hệ tình cảm của người tuổi mão tiến lên một nấc thang mới, bạn có thể bàn tới chuyện về cùng một nhà trong thời gian tới sau khi cả hai đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách trong tình yêu. Người độc thân cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ với một vài đối tượng ưng ý trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, Thiên ấn trợ mệnh, tuổi thìn có cơ hội thể hiện được năng lực xuất chúng của bản thân, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, nghệ thuật hay tự do. Sự thông minh nhạy bén của bạn chính là chìa khóa để bạn tiến bước tới thành công. Tuy nhiên, đừng vì sớm được đứng trên bục vinh quang mà tỏ ra kiêu căng tự phụ biến mình trở thành con giáp ngạo mạn nhé. Những rắc rối có thể đến bất kỳ lúc nào nếu bạn có thái độ như vậy đó. Mối quan hệ của người tuổi thìn với những thành viên trong gia đình trở nên hài hòa hơn trong ngày hòa thổ tương sinh này. Cha mẹ thấu hiểu, vợ chồng cảm thông, con cái hòa hợp quả thật là mong muốn của không ít người, Hãy biết cách tận hưởng trọn vẹn những phút giây hạnh phúc bên những người thân yêu đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Hôm nay người tuổi Tỵ sẽ được quý nhân tam hội ở bên nâng đỡ cho vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Những mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp có thể mang đến cho bạn những cơ hội phát triển bất ngờ. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn thận với những thế lực xấu mà hung thần thiên quan có thể kéo đến trong ngày này. Những kẻ tiểu nhân vì thèm muốn thành công mà bạn có được mà sinh lòng ghen ghét đố kỵ, liên tục bày mưu tính kế hãm hại con giáp này. Hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt, đừng để bản thân bị lung lạc trước bất cứ hành vi xấu xí nào của chúng nhé. Xem lịch vạn niên, hôm nay là ngày 11 âm lịch cũng là ngày nguyệt kỵ. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữ chừng, khó đạt được mục tiêu, đặc biệt lưu ý với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, vì vậy bạn không nên tiến hành các công việc lớn, triển khai dự án hay ký kết hợp đồng trong ngày này, để hạn chế những rủi ro xui xẻo tiềm ẩn phía sau. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của cục diện Ngọ Ngọ tự hình nên tâm trạng cứ buồn bực khó chịu mãi không thôi. Chỉ một lời góp ý đơn thuần thôi cũng đã khiến cho con giáp này cảm thấy thất vọng rồi tự ti đến thế nào rồi. Nếu không muốn mình trở thành người cực đoan đến độ mọi người ai nấy đều né tránh thì hãy thay đổi ngay thái độ cũng như những suy nghĩ tiêu cực của bản thân đi nhé. Chúng không những không đem lại lợi ích cho bạn mà có thể khiến cho bạn từng bước thụt lùi đi đó. Cũng may là có chính quan trợ mệnh nên công việc của bạn mới trở nên thuận lợi hơn đôi chút. Chỉ cần bỏ ngay các tính bảo thủ, lúc nào cũng khăng khăng là mình đúng đi và học cách tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người thì bạn hoàn toàn có thể chinh phục được bất cứ đỉnh vinh quang nào đấy. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, các mối nhân duyên của người tuổi mùi trong ngày ngọ mùi hợp nhật nguyệt này sẽ trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Con giáp trọng tình nghĩa này chẳng mảy may tính toán điều gì mà cứ nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đó cũng chính là lý do bạn có mặt trong top con giáp luôn được đồng nghiệp quý mến, lãnh đạo coi trọng đó chính ấn giúp khẳng định năng lực bản thân, con giáp này sẽ sớm đón tin vui thăng tiến trong thời gian tới thôi. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần và chờ đợi thời điểm thích hợp để tăng tốc, thành công chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay bạn. Ngũ hành hỏa sinh thổ, bên cạnh người tuổi mùi luôn có một bờ vai vững chắc cùng bạn chia ngọt sẻ bùi. Dù công việc bận rộn cả hai không quên dành chút thời gian ít ỏi cho nhau, tình cảm nhờ thế mà thêm mặn nồng thắm thiết. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, 9. Tử vi tuổi thân Tỷ kiên giáng mệnh báo hiệu những xung đột tranh chấp có thể nảy sinh giữa người tuổi thân với bạn bè, đồng nghiệp hay với chính những người thân thiết trong gia đình. Dù có né tránh thì bạn cũng chẳng thể thoát ra được mớ bong bong này, cách tốt nhất là hãy đối diện với chúng. Hỏa khắc kim, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để người tuổi thân tiến đến một mối quan hệ mới. Những cảm xúc hỗn loạn giữa quá khứ và hiện tại có thể sẽ khiến bạn trở nên dối trí mà đưa ra quyết định vội vàng, có lẽ bạn nên dành thời gian tìm hiểu đối phương nhiều hơn nữa sẽ tốt hơn. Nếu muốn công việc được trôi chảy thuận lợi hơn, tuổi thân có thể tham khảo giờ tốt và hướng tốt để xuất hành. Theo đó, hướng Tây Bắc sẽ là hướng hỷ thần và hướng Tây Nam sẽ là hướng của tài thần trong ngày thứ 4 này. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, 10. Tử vi tuổi dậu. Cục diện tứ hành xung xuất hiện ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của người tuổi dậu trong ngày thứ bảy này. Công việc sao nhãng do thiếu tập trung, không xử lý kịp thời vấn đề khiến bản mệnh có thể phải nhận không ít lời của trách trong ngày này. Đây chính là cơ hội mà kiếp tài mang đến cho những kẻ xấu bụng muốn tìm cách hạ bệ bạn. Nếu bản mệnh không chấn chỉnh lại thái độ làm việc thì rất nhanh thôi, mọi cố gắng nỗ lực của bạn trong thời gian qua sẽ tan thành bọt xà phòng đó. Chuyện tình cảm của con giáp này trong ngày hỏa kim xung khắc cũng chẳng được như mong muốn. Những hiểu lầm giữa bạn và người ấy sẽ khiến khoảng cách hai người càng xa hơn. Hãy dành thời gian nhiều hơn bên người ấy, chia sẻ thẳng thắn những vấn đề mà cả hai đang gặp phải để sớm tìm ra tiếng nói chung nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. 11. Tử vi tuổi Tuất. Tuổi Tuất sẽ đón không ít tin vui về công việc khi được thiên ấn trợ mệnh. Những ý tưởng mới mẻ có thể giúp cho con giáp này ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên,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 Những tranh cãi mâu thuẫn chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến đôi bên đều cảm thấy mệt mỏi. Đừng để chúng trở thành những vết dạn nứt không thể xóa bỏ nhé. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, bản mệnh có thể thực hiện các công việc khởi tạo như xây cất nhà, dựng cửa chỗ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi hay tháo nước đào mương. Cần lưu ý các việc không nên tiến hành trong ngày này như cưới gà, chôn cất, đóng giường lót giường hay kết bạn. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ